Ok luôn anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Ngày hôm nay tôi rất vui vì được gặp lại anh em trong buổi tối ngày Chủ nhật Ngày mai là anh em đã quay trở lại với công việc hàng ngày, học tập và lao động Cho anh em có những cái phút giây thư giãn và giải trí Khi xem cái clip đặc biệt vào dịp cuối tuần trên kênh Game Today Anh em nhá. Cho anh em có thể refresh lại cái đầu óc Thêm năng lượng để ngày mai anh em có những cái năng lượng tích cực Có nguồn năng lượng dồi dào để anh em vào một cái tuần mới làm việc học tập hiệu quả anh em nhé và đầu clip, như thường lệ tôi xin được cảm ơn các anh em đã ủng hộ kênh Tôi xin được cảm ơn hai anh em Người Tối Cổ và 20 Châu đã đăng ký hội viên mới trên kênh Cảm ơn anh em đã trích một phần thu nhập của anh em để ủng hộ tôi và ủng hộ kênh nhé Ngoài ra tôi xin được cảm ơn các anh em Sơn Vũ Cao, anh em Hùng Mạnh, anh em Mạnh Trần, anh em Minh Lâm, anh em Nguyễn Quốc Anh, anh em Phạm Lam Phong, anh em Trương Anh Tuấn, anh em Ông Thần Nhân Phẩm, anh em Phạm Hưng, anh em Lâu Phia và anh em Lam Cảm ơn các anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh Cảm ơn anh em rất nhiều Rồi ok Đấy à, bây giờ đến cái phần uh, gọi là hỏi thăm anh em Thì hôm qua là không biết các anh em đã xem clip của tôi chưa Đấy với cái bộ tam pháp sát long Một cái bộ mà phải nói là rất là khỏe Rất là gọi là là là là, là, là ổn áp khi mà chơi leo rank Đấy, cái tầm rank counter meta nó rất là ổn áp luôn Thì không biết là các anh em đã thử chưa nếu mà các anh em đã thử rồi thì các em có thể cho ý kiến cũng như là confirm ở phía dưới phần comment nha anh em nhá Tôi rất muốn có những cái phản hồi từ phía anh em Đấy để xem là liệu rằng cái bộ đấy anh em đã chơi anh em có thấy ok không Đấy chứ còn nếu mà anh em chưa ok ấy, thì tôi lại phải xem lại <laughs> Nha anh em nhá Rồi Đấy còn hôm nay tôi cũng chưa biết tôi chơi gì nhưng mà có vẻ như là đang Hunter, Huntier các thứ đầu game thì chắc là đánh vật lý thôi mà thực ra tôi đang cầm cái pack vật lý Tôi đang cầm cái pack ngọc thụ lâm phong Đấy chính vì thế là khả năng là sẽ hướng đến chơi vật lý là nhiều Ok Rồi có búa xét này Mà đầu game thì có vẻ ra bài nó hơi lèo khèo anh em nhỏ Trông có vẻ hơi chán ấy mày Lấy được cái búa xét anh em ạ Chắc lấy luôn Đấy luôn ấy Thực ra đầu game thì ghép được cái búa xét thì dễ đánh chuỗi thắng lắm Đấy là cái món đồ để chơi chuỗi thắng đầu game mà anh em Đấy nên là nếu mà ghép được cái búa xét thì tôi thường là tôi tôi rất là hay là lựa chọn đầu game Bởi vì anh em cũng biết rồi đấy là tôi là thường là tôi không có eco nhiều Đấy, bài mà to một cái là là là bỏ bài vào đánh luôn. Chính vì thế là ghép được những cái bốn món đồ gì đấy mà nó mạnh đầu game thì tôi ưu tiên số 1 luôn chứ còn tôi không không, không gọi là tiết kiệm để tôi ờ, đợi những cái món đồ tôi ghép sau cho nó tròn thì tôi ít khi tôi làm thế những cái món đồ có lợi thế đầu game là tôi sẽ lấy luôn ok bài ra rất vớ vẩn Đấy, nên lại phải vứt cái con eco vào cũng rất may là chữ tôi tích sẵn glacier ở đây rồi à, tôi có thể kẹp vào này có hai glacier kẹp eco <laughs> Lấy búa xét xong rồi phải vứt eco giữ máu Cay thật Thực ra thì nó cũng chỉ đến lúc khi mà chúng ta có ba con Hunter thôi mà anh em Đấy, đợi ba Hunter vào, vứt ba Hunter vào là lại ổn rồi Đơn giản, hoặc là có kích huệ đỏ đây rồi là đánh được chuỗi thắng mà Chúng ta có cái búa xét rồi thì nó cũng đơn giản thôi, nó cũng không có gì khó đâu anh em Đấy, vì có đồ ấy cái đồ nó đã cái cái búa xét này này nó thực ra nó rất mạnh đầu game anh em ạ đấy anh em thấy không nó rất mạnh luôn đấy bài của tôi rất leo khèo nhưng mà anh em nhìn thấy là nó bắn cái búa xét nó rất khỏe đây rồi có hai sao rồi này đấy swordman nữa này swordman hai sao này ổn không sát down devil sát down devil cũng có thể lấy nếu mà giả sử nhưng mà nếu mà nó không ra được ba hunter thì có thể chơi được con sát down devil này đấy đúng không đấy nhưng mà bây giờ thì đang có cái hệ trừ giáp thì cho sát shutdown evil vào thì tôi nghĩ là phải lên level sau anh em ạ bây giờ nếu mà mua sát shutdown evil ấy là chúng ta sẽ chỉ còn hai tiền thì không áp cấp được mà ở đây thì tôi đang có cặp Đấy mà bây giờ thì hiện tại thì đang có cái hệ trừ giáp Exit ở đây với hai con Glacier. Tôi nghĩ là thôi để dành một round nhá. Nó xong. Ok. Rồi. Hay lắm Round này chắc chắn thắng rồi anh em ạ Nhìn là biết thắng rồi Nhìn là biết thắng rồi Rơi hai cơ mà Rơi hai cơ mà Bố xét ở đây rồi Hay Được đấy Ok Vậy là tôi sẽ mua cái con Shutdown Evil anh em ạ Con này được Mua luôn Ok Hai đỏ Được rồi Hay quá Được đấy Hai đỏ này áo cấp Rồi Bây giờ thì không có hệ Exit nên là tôi sẽ cho Shutdown Evil vào. Đấy. Anh em thấy không? Được không? Được. Được đấy. Được đấy anh em ạ. Được đấy. Được đấy. Có cái búa xét mà, ghép và xác định là đánh chuỗi thắng luôn. Đấy, mặc dù mấy round đầu nó leo khéo thế thôi nhưng mà vì là chúng ta có một cái món đồ rất khỏe ra đầu game, tôi nói rồi. Nói từ rất nhiều những cái clip Đấy là nếu mà anh em có cái búa xét đầu game thì hãy tận dụng lợi thế đấy Đừng để phí Chuỗi thắng đầu game rất ngon luôn Vừa coi như là giữ được máu vừa có tiền Ổn luôn Hay quá Hay quá Rồi anh em ơi Được đấy Đi Flicker lên được hai này Up 6 không nhở Up 6 luôn Chứ còn gì nữa anh em Áp xào luôn ừ, Nhưng mà tôi vẫn muốn là có một cái con Con con, con lava sama này nữa Chắc là tôi phải bán một con đi Đây bán con này Ok bán luôn con này đi Lava Saman 2 tiền Rồi đủ tiền luôn Đấy ok rất là nhiều các cái hệ tộc Celery được kích hoạt Ở đây là, là có là Saman này Demon này Glacier với cả hai Kipland Ok rồi đấy Thực ra quả đấy lấy lấy lấy lấy ba Hunter thì cũng được nhưng mà tôi vẫn thấy là nếu mà tăng cường cái việc là có con hai sao và và và và hệ Kepler ấy thì nó khỏe hơn anh em ạ. Chứ bây giờ mà cho ba Hunter vào thì gãy mất ba tơ là anh em sẽ phải bỏ ba con ra thì nó sẽ không có bộ đỏ nó sẽ không có bộ đỏ đấy anh em sẽ phải lựa chọn là hai glacier thôi bởi vì hai con glacier nó lên hai sao rồi đúng không thì anh em sẽ phải bỏ ba con ra trong đấy nó sẽ có một con đỏ đấy mà tôi mà bỏ ba con ra thì rõ ràng là không có bộ đỏ thì nó yếu chính vì cái lý do đấy mà cái round vừa rồi ấy là tôi không có mua con súng bởi vì nếu mà muốn mua súng là phải bán con Shadow Devil đi Đấy, shutdown evil mà bán đi ý, thì nó sẽ cho ban tơ vào thì nó không có bộ đỏ anh em ạ. Đấy, nó chỉ kẹp là nếu mà bỏ ra thì sẽ là bỏ shutdown evil này, bỏ con Swordman và bỏ cái con Fortuner Teller. Đấy thì vẫn có cái bộ Saman ở trong và hai con hai sao tục tục Glacier. Đấy nhưng mà nó yếu hơn anh em ạ, không mạnh bằng, để cái này mạnh hơn. Đấy, shutdown evil này tung trưởng rất mạnh. Ui, bốn Glacier luôn này cái trận này chơi Glacier rồi Anh em ạ à. Trận này là, là khả năng là chơi Glacier này Cho Glacier sớm đầu game à Được Được được được được Thế thì chốt nhá Chúng ta có thể chốt bán con đi Bán một con đi Ok Sada Rival thì lên 7 cho vào anh em ạ Đấy còn tạm thời thì nó sẽ là bốn Glacier kết hợp với cả à, ờ, ở đây nó là hai đỏ hai kiếp len đấy rồi tính xem là cái round sau cái round tiếp theo gặp thằng nào đã Zopet chưa gặp Zopet Zopet là chơi có hai con hai sao và đang chơi Feather Feather à? thì nói chung là cái tầm đấy thì thì nói chung là cũng không cần là phải làm gì cả Dạo này tôi chưa up cấp vội Anh em nhá Thỏ lên được hai sao này Ok Tạm thời thì cái con thỏ này nó sẽ được Để ở ngoài Chưa cho vào anh em ạ Rao, rao sau Rao sau sẽ cho vào Rao này gặp một cái thằng mà tôi nghĩ là tôi vẫn ăn được bởi vì cái Celergy mà bốn Glacier kẹp với cả hai đỏ và có cả Saman ấy tức là chúng ta có Saman là chúng ta hơn một con rồi Đấy, đối thủ có 6 con ấy là thực ra là bị hết một con mất 6 giây là còn nó 5 con thôi đấy chính ra là là Celesi này khá là mạnh kẹp với hai đỏ nữa là vẫn ăn được cái đây là phe giờ thì nói chung là ba phe giờ thì vẫn không ăn thua vẫn có thể đánh trúng được Đấy, chúng ta đánh nhanh mà Đánh nhanh thì nhiều khi là những cái cú đánh nó sẽ Càng nhiều cú đánh thì nó sẽ càng có tỷ lệ nó, nó trúng nó nhiều hơn Thế đó là cái bộ 6 phe giờ thì mới sợ thôi Chứ còn 3 phe giờ thì vẫn bình thường Rồi ok Con thỏ hay sao chắc chắn là rồi đồ cho thỏ thôi Mà cái con thỏ này nó bắn chưa trưởng sớm thì nó cũng có lợi thế anh em ạ Đấy vì cái chúng ta cầm cái búa xét nên là con thỏ nó sẽ bắn nhanh hơn Bắn nhanh thì sẽ tung được trưởng sớm đó Chính ra là như thế này là kẹp như thế này là cũng ổn phết đấy Con thỏ thì thực ra nó có đồ nên là nó sẽ là cái con mà nó giống như là ở trong cái bộ Hunter ấy, nó sẽ khá là khỏe Vì nó được bắn nhanh Búa xét kẹp với cả bốn Glacier là bắn rất nhanh đấy nhá Mà con này lên hai sao rồi, đam to rồi Ok Rất tốt đấy chứ Được Gây được khá nhiều đam từ con thỏ nhá Con thỏ 3.000 đam Giai đoạn đầu game Rất tốt Ủ Cho hai con rồng Chứ là tiếc quá nhở Vừa lấy tôi bán mất cái con Exit Ranger rồi Nếu mà vừa lấy mà mua Exit Ranger ấy là Bây giờ là ba Hunter kết hợp với là 6 4 Glacier Đấy cũng rất là ok mà nếu mà phát triển tiếp thì là, là 3 Hunter 6 Glacier Cũng hay nhở Còn ten cũng được đấy chứ Đúng không 3 Hunter 6 Glacier Ừ Cung đen lúc đấy chắc phải bắn bá cháy lắm đấy Nhưng mà tôi bỏ qua hai con cung đen rồi anh em ạ Tôi không mua cung đen rồi Chán quá Hơi tiếc Nhưng mà thôi không sao anh em ạ Trò chơi nó còn dài Nó còn nhiều cái đội hình có thể phát triển được Ở giai đoạn late game Anh em yên tâm Đấy, cái ờ, pack Ngọc Thụ Lâm Phong ấy, nó chơi được rất nhiều bộ ừ, vật lý mà nó rất hay Anh em yên tâm nhá Cứ để đấy, từ từ đã, dòng đời nó phải đưa đẩy anh em ạ Cứ để sau, cứ để sau để xem như nào đã Đây rồi Grand Herat này mua luôn đi 6 Glacier à Như này là ừ, có vẻ như là đưa đẩy chơi 6 Glacier đấy 6 Glacier Saman này làm sao Được không được cái chứ Nhé yeah. Rồi Cứ từ từ đã anh em Bình tĩnh Ra cứ lên 8 Xong rồi roll Kính sau Anh em nhá Chúng ta sẽ form bài ở level 8 Để xem nó thế nào Ui thằng kia Thunder hai sao rồi cơ à? Ác thật Xả hết tiền để cắt chuỗi tôi mà Càng đấy, cái thằng có chuối đang đang đang cờ tính cái con đường là, là, là ăn tôi đây. Mày thế anh em ơi. <laughs> Chưa gặp. Rất may. Sống sót được giữ chuỗi round 15 là ok rồi anh em. đó sau tôi up cấp xả tiền. <laughs> vẫn kịp thời gian, vẫn có thời gian để có thể làm được điều gì đấy. Ok. Bây giờ chỉ cần Berserker lên được 2 sao kẹp bốn đỏ vào thì nó lại ổn áp luôn. Bây giờ ra thêm một con đỏ nữa nhá Có hai con huy giặt ở đây rồi Kích rồi anh em Kích hệ rồi đấy là chúng ta có bốn glacier bốn đỏ đấy bốn glacier bốn đỏ và hai saman ở level 8 ấy ủa chuyện này có gritter à gritter lết game thì hơi sợ nhưng mà cái tầm này tôi vẫn ăn được tầm này ok vẫn ăn được ăn được hết anh em ạ đấy chủ yếu ấy là phải kiểm soát được cái sức mạnh của đội hình mà tôi nói rồi tôi nói rất nhiều những cái clip trước rồi bởi vì cái phần giữa phần đầu và phần giữa nó quan trọng lắm Đấy, khi mà anh em biết được cái đội hình sức mạnh của đội hình ở phần giữa game ấy tầm nào thì ăn được như nào thì nó ok lắm anh em biết được cái tầm xả tiền vừa để đỡ tốn quá nhiều tiền nhiều khi là xả nó hơi bị quá tay ấy xả hết tiền để ăn được chuỗi thì thực ra nó cũng không cần thiết nó vừa đủ để ăn chuỗi là được nghe anh em nhá đội hình vừa đủ ăn chuỗi thôi là chúng ta có thể là là là, là ok rồi đấy rồi Ui đồ này có vẻ không hay lắm Ghép được cái cái ấy Ô trứng này Ui được quá nhở <laughs> Đang định đôn Ôi ôi thế hay quá Hay quá Thế thì hay quá Lên 8 Được quá nhờ Thế tôi đập trứng luôn Đỡ phải đồn Rồi Hay quá nhờ anh em nhờ Cái giáp này thực ra là, là, là Nó không cần thiết lắm anh em ạ Đội hình này tí nữa Cái giáp này nó chỉ là Nó có cái lợi thế là khi mà đứng tụm lại thôi Nhưng mà đứng tụm lại thì Bây giờ cái meta bây giờ thì Nói thật với anh em là chỉ có chơi warrior Chơi Warrior thì đứng tụm vào thì còn ok Chứ còn nếu mà chơi những cái đội hình khác ấy Thì đứng tụm là xác định là đóng hòm Anh em ạ Nhất là gặp mấy cái thằng Assassin Đấy, 6 Hunter chưa? Chưa, mày quá Vẫn chưa 6 Hunter Mà 6 Hunter thì cũng chưa chắc đã ăn được tôi đâu 6 Hunter là phải full 2 sao cơ thì mới ăn được Đấy, còn 6 Hunter bình thường toàn một sao thì vẫn thua Đội hình này bây giờ nó có co 2 sao rồi anh em ạ, nó rất ok Đấy rồi, Fortuner Taylor lên 2 sao Rồi, thay con rơi ra Trận này có khi là chơi 6 Glacier anh em ạ Bài này nó vào form nữa rồi Đấy, nó khá là form 6 Glacier rồi đấy Bây giờ tôi chỉ cần thiếu một con nữa đúng không? Con con con uh, Doctor nữa thôi. Thiếu con Doctor nữa thôi là chúng ta kích được hệ 6 Glacier ở level 8. Ừ. Đấy, mà rơi bây giờ nhá, rơi bây giờ là có 5 con rồi. Đấy, khả năng là nếu mà chúng ta chơi 6 Glacier chúng ta sẽ roll ở level 8 luôn. Được không? Đồ này ghép được cái chiến thánh em ạ. Có ghép luôn không nhở Thực ra đánh cái thằng mết kia thì ghép chiến thánh thì nó cũng có kháng phép đấy. Phân vân quá bởi vì nếu mà ghép chiến thánh sớm thì không ghép BKB thì sợ lên game hơi toang. Có khi là vẫn sẽ phải ghép BKB. Nhưng mà nếu mà không có chén thánh ở round tiếp theo Có sợ thua không nhỉ Tôi cũng đang khá sợ Bởi vì chuỗi thằng kia nó cũng đã cộng 10 Nó xả tiền khá gắt đấy Thằng này nó, nó quyết tâm nó ăn tôi đấy Nó quyết tâm nó ăn tôi đấy anh em ạ Khả năng là chúng ta phải ghép lốt cái món đồ cuối cùng thôi dominator, Trận này có gửi tơ nhá Tôi nhớ là trận này có gửi tơ Giam con dominator lại đã anh em ạ Cho nó không mua được Ok tôi sẽ ghép cái chiến thánh luôn Đề phòng trường hợp gặp cái thằng mết anh em ạ à. Còn hai thằng mết chưa gặp Ok Cái bọn Dominator ấy Mới là cái bọn mà phải căng thẳng anh em ạ à. Đáng sợ đấy bởi vì là thế này này Cái bọn Glacier ấy Là cái đội hình mà chúng ta đang chơi ấy Là nó bị counter của bọn Glitter anh em hiểu không Glitter ấy Nó úp lồng là cái bọn này nó không đánh được phát nào đâu Đánh nhanh nó cũng chả giải quyết được vấn đề gì nếu mà nó đứng ở trong lồng Đấy Mà cái bọn đấy thì nó chuyên là nó úp lồng rồi nó đấm sấp mặt luôn đấy cái bọn Glacier này thì nó rất mỏng nhá Nó chỉ được cái là nó lấy cái sức mạnh tấn công của nó để nó bù cái phòng thủ thôi anh em ạ Lấy công bù thủ Đấy cái đội hình lấy công bù thủ Đây rồi Có có có có Doctor này Thế thì bỏ đỏ ấy nhỉ Đó Ôi tôi chết rồi Bán nhầm mẹ là cái con con ấy rồi anh em ơi Tôi bán nhầm cái con Saman rồi Nhưng mà nếu mà Saman phải lên 9 mới kẹp được vào Đúng không? Lava Saman phải lên 9 mới kẹp được vào Đấy 4 Saman kết hợp với cả 6 Glacier Chứ ở 9 à Không được Không được anh em Chưa được chưa được chưa được Rồi được rồi Tầm này là cũng đủ rồi Một hết rồi vậy Một hết là được rồi có Storm Saman là có khả năng khống chế ở đây Không cho đối thủ bắn trưởng Đấy hay quá Được rồi đặt vòng Úi rồi đặt vòng xong rồi hóa cóc luôn Hay thế nhờ Ăn rồi mình xin nhá Xả tiền gắt quá bạn ơi Ui nên 8 xả hết tiền luôn Được quá nhờ Ui có đồ rơi sang này Đã có thằng đi rồi á Ôi rồi ôi cái thằng Eco đi anh em ạ à. Eco chuỗi cộng 11 rồi xuống hố luôn Ôi rồi ôi <laughs> Ảo thật sự luôn cái kiểu eco là là eco đến chết mà đấy có sống được đến round 21 để eco đâu tôi nói rồi meta này nó đẩy nhanh lắm anh em ạ tốc độ trận đấu nó nhanh lắm đừng bao giờ eco đến round thứ 21 chúng ta chỉ lên là eco đến round 16 thôi anh em ơi ủ secret lancer này <laughs> Được đấy, được đấy Đát à Đát thôi từ từ, chưa cần lắm anh em ạ Mấy cái cái cái đội ở trong cái cái trận đấu này không có thằng nào mà cần cái con đát cả Không có Wario Từ từ đã Tôi là tôi đang có ý định là roll đến con Berserker lên 3 sao luôn Đấy, chính vì thế là tôi cũng không ôm nhiều đâu Bởi vì có ôm nhiều thì cũng không cho vào được ấy Không cho vào được đội hình Mà tôi cũng đang có cái ý định khác cơ Đấy tôi có có có khi là tôi sẽ không chơi ờ, chơi chơi Glacier kết hợp với Saman nữa đâu. Mà tôi sẽ không chơi Glacier kết hợp với cả cả ờ, Warlock để ừ, lấy Dark Spirit nữa. và khả năng cao là tôi sẽ phải chuyển sang Greater rồi đoạn late game đấy anh em ạ. Bởi vì trận đấu này là Greater nó cũng đang rất xanh mà cái bộ này thì lại bị cái bộ đấy nó counter như vậy. Thế này Đấy mà bây giờ ấy mà gặp cái thằng Greater là sẽ mất chuỗi chắc chắn đấy, đứng tụm vào như này mà. Và nếu mà bây giờ mà tôi không đứng tụm thì tôi lại không được hưởng cái giáp Anh em hiểu không? Đấy mà bây giờ chỉ thua mỗi Glitter thôi Tầm này chỉ thua mỗi Glitter thôi Đấy đứng tụm vào thì ăn được những cái thằng này Ăn được những cái thằng này Thằng này vẫn ăn được Tôi tin là thằng này tôi vẫn ăn được Ok Cũng ghê đấy Ra ca lông rồi Full 2 sao ra ca lông Ui rơi nữa này còn hai con nữa thôi hai con rơi nữa rớt à năm đô Có lên ôm mấy con rớt này vào không nhở Có thằng chuyên mết ôm luôn rớt không cho nó chơi Ok Không cho nó mua anh em ạ Đằng nào cũng đang thừa tiền mà Ôm luôn Bây giờ mục đích của tôi là chỉ lên full 3 sao thôi Lên full 3 sao được rồi Ui ôi gặp Gladiator này Chết mẹ đấy Chết rồi đứng đây úp lồng rồi Ơi nhưng mà may quá Tôi mới phát hiện ra là cái con co của nó ấy Là cái con cung đen ấy là với vẫn vẫn một sao Ờ à, thế thì vẫn đánh được Hay quá Nhưng mà lết game thì cũng chưa biết được đâu Hơi đen nhờ Chơi Predator cung đen vẫn một sao Rồi thế thì vẫn giữ chuỗi anh em ơi Ok ôm Predator luôn Tí nữa chuyển sang Predator Tí nữa chuyển sang Predator kẹp cả con rớt này vào Bật nó cũng khỏe chứ đúng không Thôi cái con uh, con con tôi nghĩ là cái con này bán đi thôi Sacred Lancer cũng không chơi để làm gì cả Bởi vì tí nữa kích hệ Glacier mà Đúng không? Glacier nếu mà cho vào thì không kích hệ được Glitter bán đấy thôi Anh em ạ Ui Gặp thằng có chuỗi này Gấu Assassin 2 sao rồi Ui hay quá anh em ơi Fortuna Teller bắp vào con rớt Con rớt nó giật quả 2000 đam 2006 đam Thế là coi như là thắng luôn Hay quá rớt được đấy Dominator này mua luôn Đấy luôn anh em ạ Tí nữa counter bọn Greater phải có con này Chết rồi, full hàng chờ, vãi đái quá Nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh Nhanh nhanh nhanh em ơi Một con rơi nữa, một con rơi nữa Cho con rơi, con rơi, con rơi, con rơi giải phóng Đây rồi, đây rồi Hay quá, mày thế à Giải phóng cái hàng chờ, hết hồn Vẫn thừa hai con Bán cái này đi Một con nữa Bán nó rớt Ok Bán rớt đi Thôi anh em ạ Để cho bọn mết được chơi đi Thêm khống chế vào đó Doctor mua không? Mua đi Bán con Fortuner Keller đấy Ok Glacier cái gì đấy Glacier đỏ à Chưa đủ bộ Thiếu một đỏ đi rồi rôn hết tiền không ra là con ấy không không không ra được con con uh, omen à, không kèm được wizard mà cái này là thua và chết là do bách đểu anh em ạ chắc chắn là là nó thiếu cái con sao đi vô đấy nên là khó kích hệ không kẹp được wizard vào chứ còn nếu mà có sao đi vô rồi thì không nhất thiết là phải ra được con grim chắc nhưng mà kiếm ở grim chắc nhiều khi nó hơi khó anh em ạ luôn hết tiền không ra grim chắc để kích hệ trong uh, cái cái ờ, bộ ờ, pack ấy mà thiếu hai con đấy thì rất khó chơi đấy, nhiều hông là rất tham rất tham nhá tức là muốn là chơi sáu đỏ ấy nhưng mà lại chơi là cái hàng hàng riu cơ tức là sáu con đỏ riu luôn ấy tôi dự đoán là cái thằng tiếp theo ra đi chắc là cái thằng ando chơi goblin còn cái thằng leo kia chơi cái đéo gì ấy nhở khó hiểu đúng meta mới nhiều thằng nó chơi đội hình dị thật đấy Hình như là thấy thằng này nó nick Hyperon lên 3 sao hết đấy anh em ạ Là chơi Hyperon Hyperon kẹp 3 mét rồi Rồi để xem là nó có hiệu quả không Đấy Chứ còn nhiều cái trận đấu là cũng có những cái đội hình nó khá là hiệu quả đấy Ví dụ như cái trận đấu ngày hôm qua đánh ở Today ấy, là cũng khá là căng Mấy cái đội hình trông rất là kỳ quặc nhưng mà bánh khỏe thật thôi kép giáp xương rồi Rồi đợi tiền lên anh em ạ Bình tĩnh 50 tiền roll tiếp Chuyển 8 thôi Meta này meta Hyperon Anh em thấy là đối thủ cũng 26 nhưng mà chưa thằng nào lên 10 cả Đấy Dần dần là mọi người sẽ nhận thấy là cái việc Hyperon nó hiệu quả hơn Nó giữ máu hơn Lên 10 thực ra toàn 1-2 sao thì Nó yếu Đánh với cả 3 sao khó lắm anh em ạ Đây này bây giờ là, là, là anh em có thể thấy là cái thằng Greater chắc chắn là nó Hyperon rồi nhá còn cái thằng leo nó hyperon thằng su thằng su ở nhật bản kia thì nó có vẻ như nó đang muốn tìm mấy con ốc ba để nó chơi 6 assassin thì phải đấy tức là nó cũng dừng lại nó roll luôn ây da ây da ây da ây da ây da ây da đấy đấy yeah. <laughs> Nhiều cái nó bất ngờ lắm anh em ơi Mẹ chả phải tự nhiên mà nó lại chơi như thế Nó phải có cái gì đấy nó mới chơi như thế chứ Ây da vừa mới bảo là nó cái đội hình cái đéo gì đấy vừa va vừa vẩn thì đấy anh em thấy không nó sang nó cắt mẹ chuỗi tôi <laughs> hyperlon khổ hyperlon ra con thunder ba sao này thằng này xả tiền ác thật đấy luôn như ăn cắp luôn anh em ạ vừa lấy rõ ràng là nó cắt chuỗi của tôi là có 20 tiền mà nó cũng xả hết sạch tiền luôn sợ thật Ôi, xả tiền căng thật đấy Chả hiểu là có hiệu quả không Nhưng mà chắc là chơi cũng được mấy trận ngon nghẻ rồi thì mới dám làm này nhở chứ làm gì mà, mà, mà chơi liều như thế được ok goblin đi rồi goblin tôi dự đoán đúng rồi anh em ơi tôi dự đoán là goblin là thằng ra đi tiếp theo ố thế đéo nào sai à ui giời thôi anh em coi như không nhìn gì anh em nhá <laughs> dã man thật vẫn sống nhưng mà chắc là cũng không sống được thọ đâu anh em rồi chúng ta cứ tích tiền cao cao lên một chút rồi chúng ta roll nha anh em nhá cơ chế roll là roll được càng nhiều tiền ở một round ấy thì cái, cái cơ hội nó ra nó càng cao đấy nên là round sau tôi roll tiếp à, tôi nghĩ là tôi chỉ, sẽ chỉ là dừng lại ở tám và chúng ta roll thôi nha anh em nha hyper roll để cho bọn nó lên 3 sao bọn nó mới khỏe được đấy, và đặc biệt là phải đưa là con berserker lên 3 sao vừa lấy chúng ta để ý hơi nhiều cái thằng hyper roll mà quên mất là còn có cái thằng sát thủ nữa khá là nguy hiểm đấy nhá nhà sát thủ đang có cái ý định là dừng lại ở 9 và roll 3 sao Bây giờ nó đang có 50 tiền Đấy Nó sẽ đang roll cái con ốc lên 3 sao đấy Con ốc nó sẽ đóng vai trò là cái con Tôi nghĩ là nó sẽ là cái con co trong giai đoạn late game Đấy Solo thì con ốc nó sẽ khỏe hơn là là con con gấu Ok bây giờ vẫn ăn được anh em ạ Cái con gấu ấy Late game nó không mạnh bằng con ốc 3 sao đâu anh em ạ nếu mà con gấu hai sao với con ốc hai sao ấy thì thì con gấu hơn. Nhưng mà con ốc 3 sao thì nó khác nha anh em nhá. Con ốc 3 sao thậm chí là con đấm được cả con cáo 3 sao cơ. Đấy. Mạnh lắm. Bởi vì cái cái skill của nó, ấy, cái skill của nó là mang tính chất đó là solo. Trong khi con cáo thì và cái con gấu ấy thì cái skill của nó là cái tính chất của nó là đánh như kiểu đánh là AoE nhiều hơn. Đấy, mà chỉ cần là cái con ốc ấy, nó đủ đồ một cái thôi thì nó sẽ coi như là nó solo là nó đấm hết luôn Vì late game ấy là thường là nó sẽ là cái um, cái Kira ấy, cái găng tay Kira thì màu nó khá là nhiều Màu nó khá là nhiều và cái sức mạnh của cái skill của con ốc thì nó cực kỳ khỏe Nó hút máu mà nó đánh nhanh thì nó hút máu cực kỳ nhanh Và nó crit nữa, nó có crit của cái bộ 6 assassin Ôi thì chết rồi, cặp thằng này lại toang rồi, úp lồng Đấy chính là cái lý do mà tại làm sao mà Tí nữa nếu mà gặp thằng này này là chỉ có thể là kẹp Gladiator thôi anh em ạ Không nhấc nổi cái tay lên luôn Và mất rất nhiều máu Mỗi lần gặp thằng này Ui Căng quá bạn ơi Ác thật Nó còn kẹp cả Squire nữa thì làm sao mà nhấc được tay lên Chả biết là cái thằng nào gặp ở late game này Bây giờ còn thằng chơi mết này Là chơi Hyperon mết Thằng Leo à, đánh vẫn rất là giữ máu nhá Vẫn 47 máu chơi đội hình dị vãi cái đái luôn Thằng Greater Thì nói chung là năm ăn năm thua với cả thằng Assassin Assassin con gấu mà nó clear được Thì nó sẽ nó sẽ thắng mà nếu mà con gấu mà nó không clear được Thì nó sẽ thua Đấy, cái vấn đề đây là con con gấu ấy nó phải chụp lồng được nhưng mà tôi nhận thấy là cái thằng đấy hình như là cái con gấu của nó không có cái bờ linh thì phải nào trước nó gặp tôi là nó đi bộ xuống xuống chứ nó không bờ linh xuống Đấy Thế là nếu mà cái con gấu đấy mà nó tung trưởng chậm ấy Thì khả năng Gladiator vẫn ăn được cái bộ Assassin Rồi để xem nào Mà cái thằng Assassin là phải hết sức cẩn thận Đấy tôi thấy cái khung Queen là tôi biết là phải chú ý cẩn thận thằng này Nhưng mà nói thế thôi nhá Nhiều ông cao thủ là ông không để khung Queen đâu anh em ạ Một là ông không để khung Hai là có khi là còn có người để khung rút cơ Đấy khung pháo đài luôn Điển hình ở đây là trong cờ lan GTD của tôi thì có uh, anh em 47F1 là rõ ràng là Queen nhưng thậm chí là còn Queen top luôn đấy. Nhưng mà toàn để khung rút thôi. Thế thế đối với vẽ đài ấy, anh em ạ. Sợ nhất là mấy ông khung rút nhưng mà chính Queen thật. Sợ nhất là những cái ông kiểu dạng như thế. Đấy như là hay đang đang hiện tại đây là đang có ví dụ như là Clan tôi thì có có có GTD Pro cũng đang ở ở, ở cái rank group nhưng mà đấm thì vãi đái luôn. Đánh thì đấm cho mấy ông Queen sấp mặt. Là anh em biết là thế nào. Thế nên là cái khung của cái thằng Su kia thì thực ra cũng chưa chắc đã thể hiện trình độ không. Ui lại gặp thằng này vãi đái này ăn nổi không? Mẹ vãi đái luôn Hyperdon. Mà anh em nhìn cái đội hình này, anh em thấy quen không? Đấy Nó lại như thế cơ Biết trời đấy 3 mét 3 sát thủ Ok Đấy chỉ còn thiếu ba rồng nữa là thành cái bộ của tôi hôm qua 18 mới đấy anh em ạ <laughs> Ảo lắm Ui đây rồi Đây rồi Ok rồi anh em ơi Được rồi Berserker lên 3 sao Hay quá Berserker gánh tim rồi Hay thế nhờ Rồi Berserker 3 sao thì chắc là bây giờ chỉ sợ thằng Gladiator thôi Thằng Mết chắc cũng không sợ lắm đâu Đủ máu rồi, chắc chắn là combo không chết được con này Con này nó sẽ đứng lại, nó solo Còn cái thằng Gladiator thì hơi sợ, nó um lồng hơi sợ Nhưng mà round này thì chưa gặp Gladiator Round này gặp thằng sát thủ Round này gặp thằng sát thủ có lên tách ra không nhở Hay đứng tụm lại nhở, nhưng không kịp rồi Không kịp thôi, round sau tách ra vậy Round sau gặp Mết thì tách ra anh em ạ Sát thủ đứng tụm lại vẫn ok anh em ạ Ôi nhưng mà nó có cấm đánh Mẹ nó bớ vào con Berserker đầu tiên Xong rồi Đẩy nhiều máu thế À Ui ôi 26 máu ạ Vai đái Không ổn không ổn không ổn anh em ơi Tôi bị bọn này nó đi rồi Tôi bị bọn này nó đi rồi Tách đội hình ra vậy Không ổn lắm nhở May mà mà cái đội hình này giữ máu tốt đấy Kẹp được eco với cả đầu game tôi cũng giữ máu ổn mà trông thằng Creator nó cũng sắp đi nơi kìa anh em kìa Phải đạn không À nhưng mà thằng Creator như nó vừa đẩy cái thằng Mết đi một đống máu luôn Round này gặp Mết này Tách đội hình ra anh em ạ Vừa lấy đứng tụm lại bị xoay quạt chết hết Đứng tách ra như này là sống này Mà chắc là đứng tách ra như này thì cũng chỉ sống được duy nhất cái con Berserker thôi Trận này đéo có BKB Ghép cái giáp hơi vội anh em ạ tôi đã bảo là ghép cái giáp nó là sai lầm từ đầu game lẽ ra phải giữ lại giáp để ghép bkb xòe quạt xong là có đúng một con sống à được được được được được được được được được được ui vẫn ăn được nhưng mà vẫn lọt một con thôi càng ấy có lẽ phải mua con eco anh em ạ kẹp vào giữ máu không toang mất khá là ngại cái thằng mết gặp thằng mết đấy là, là cũng khá là ngại nhưng mà nếu mà không có gì thay đổi thì cái thằng mết nó sẽ bị cái thằng assassin nó giết chết đấy Bởi vì thằng assassin nó đã kẹp vào marine rồi anh em ạ Assassin kẹp marine rồi Đấy mà assassin cái con gấu nó clear được Thì nó có thể là tiêu diệt cái bọn mết được sớm Đấy có thằng Greater sao Greater tôi nghĩ là nếu mà Gấu assassin mà làm một cái cú combo đẹp ấy thì Greater cũng sẽ chết thôi Ok vậy là khả năng cao là solo late game với cả assassin đấy Assassin máu còn 37 Bây giờ là cái bọn Greater với cái bọn Assassin ấy Nếu mà Greater nó ụp lồng đúng một con gấu thì chắc chắn là con gấu đã chết ở trong lồng. Còn nếu không ấy thì chắc chắn là cái bọn Greater sẽ thua Nó phụ thuộc vào cái việc là, là, là nó có úp lồng được trúng một con gấu không Để xem Rồi ra này gặp Greater đây Tôi mà đẩy cái bọn này đi thì thì thì, thì ngon Đấy, tách đội hình ra rất hay luôn Ui ôi, lé được hết luôn á hay quá rồi ơi Rồi Berserker thoải mái đánh quả vừa rồi luôn Không có bị chụp lồng một phát nào cả Được quá nhờ Hai cái lồng của nó chụp vào cái phía bên trái anh em ạ Tôi để tách hẳn con Berserker ở cái góc dưới cùng Đấy, nó là nó chụp vào cái chỗ đông người Mà cái góc phía bên này thì nó ít hơn anh em hiểu không Wow làm quả lé ganh hơi được đấy Quả đấy mà chụp vào Berserker chắc chắn là Tôi nghĩ là ít nhất là cũng phải là hai chục máu Hơn nhá anh em nhá Hơn ấy BKB này Rồi Có BKB Ok Đồ chán nhờ Rơi rằng cha có lấy được cái gì À thằng biết chết rồi Hay quá Thảo nào mình không lấy được cái gì Hóa ra là thằng biết chết Thằng biết chết thì đồ nó là đồ những cái đồ bắn trưởng đó ấy Tôi không lấy được cái gì cả Thực ra tôi cần cái gì anh em biết không Tôi cần cái bờ linh anh em ạ Chưa có bờ linh Gậy gỗ À hay quá Ghép được cái hút máu Được Rồi Luôn tiếp thôi nào Ui Dominator 3 sao này Làm gì giờ Đập trứng như con gì nữa <laughs> <laughs> Hầu hết các anh em sẽ nghĩ khi tôi roll ra được con Berserker 3 sao thì con Berserker nó sẽ là con co chính ở trong trận đấu này. Và late game, trong trường hợp tôi chơi 6 Glacier sẽ bị counter bởi đối thủ chơi Greater Và lúc đó tôi sẽ chuyển sang chơi bộ Greater với con co chính là Berserker để counter lại đối thủ Nhưng tôi rất tiếc Berserker không phải là con co chính ở trong trận đấu này Lý do rất đơn giản khi chuyển sang Greater không sợ ụp lầm Tuy nhiên không thể nào có thể đánh lại được con cung đen 3 sao Chính vì thế tôi cần một con co không sợ ụp lồng, không sợ bị Greater chói Mà vẫn có khả năng kết hợp được với bộ 6 Glacier Và câu trả lời cuối cùng của tôi đó chính là Dominator! Mặc dù cái màn suy luận rất hay Nhưng mà cái bọn Creator nó chết bố rồi còn đâu Đấy mà không sao nha anh em nhá Tôi sẽ dùng cái con Dominator 3 sao này để đấu với cái bọn Assassin Để cho anh em thấy cái sức mạnh của con Dominator nó mạnh như thế nào Dominator làm co chính Ngoài kết hợp với 6 Glacier ra Tôi có thể kết hợp với 4 gót nữa anh em ạ Tại level 10 chúng ta sẽ có 6 Glacier kết hợp với 4 gót Và khi đó Dominator sẽ có tốc đánh là mắc Kèm theo đó là có thể úp lồng liên tục khống chế đối thủ Rất mạnh với khả năng ngưng động thời gian Có khác gì Doctor Chain đâu anh em <laughs> Xem nào Để xem bọn Assassin có ăn được tôi không nhá Ôi bọn Assassin nó sồ xuống hàng sau giết chết rồi kìa Nhưng mà Ờ Úi rồi anh em ơi Đứng trong lồng hết rồi Còn lâu mới thoát được anh em ơi Ui rồi anh em thấy chưa Đứng trong lồng đến chết luôn <laughs> Ui rồi ôi Đứng trong lồng đến chết luôn anh em ạ à. Lồng hết rồi lại úp lồng tiếp Nó úp liên tục mà Con này nó úp liên tục anh em ạ à. Cooldown của nó là 6 giây Và cái úp lồng này Nó úp nó là cũng 6 giây luôn Anh em ạ à. Trời ơi Thế thì đỡ làm sao được bạn ơi cho là con Tsunami vào đúng không Thêm khống chế À, à QP lên được 3 sao có Blink Cũng càng đấy Cũng càng đấy Để xem để xem nhá Để xem nhá Liệu rằng cái khống chế của thằng nào ngon hơn Ồ Ồ, ồ nhưng mà sao tôi mãi đéo úp lồng lên kia Ôi ôi úp tí kia thì ăn cứt rồi Mẹ úp ngu tê Ôi hai ba máu á à. Ừ, chết tôi rồi vẫn đéo ăn thua anh em ơi Ôi xả hết tiền rồi anh em ơi Kiếm môn khan 2 Chết rồi Thế là vẫn là phải là phụ thuộc vào cái úp lồng của nó đấy anh em ạ Úp lồng ngu một cái là ăn cứt luôn Thôi cắn máu lên cho nó an toàn Mẹ vừa lấy hai ba máu đấy anh em Cắn máu được có hai hai máu thôi Rồi <laughs> mẹ quả này mà nó đẩy hai ba máu lên cũng đi luôn đấy Sợ thật sự luôn đấy Cướp từ Tsunami Ồ Cướp kịp đi Tsunami rồi Ui nhưng mà cũng đeo tung được trưởng cơ Grand Herat mỏng quá Không tung được trưởng Ui nhưng mà Úp lồng bên kia được không? Được không? Ui ôi, tất cả chui vào trong lồng bên kia Hay quá anh em ơi <laughs> Được quá bạn ơi Hay quá Đứng ở trong lồng đến chết rồi anh em ơi Vẫn sống sót Tuyệt vời mày bay ra ngoài đi à, à, à, à. quyệt bên bay ra ngoài à cứ đứng ở trong lồng nhé để đấy tao quay lại tao đánh tiếp ok đấy rồi có nhấc tay lên đâu anh em thấy không hổ báo cáo trồn với ai một lồng mà phải bình tĩnh ngay bác sĩ doctor Chen ở đây Bác sĩ tâm lý Này thì sát thủ Muốn giết người đúng không Hổ bào đúng không Cứ bình tĩnh Ngồi xuống Ngồi xuống cái lồng <laughs> Ngồi vào trong lồng Bình tĩnh nhá Bình tĩnh nhá Đấy để bác sĩ điều trị tâm lý cho Chuyên gia về thần kinh học ở đây rồi Đấy Đừng có hổ báo Sống nó nhẹ nhàng thôi tình cảm thôi Hãy xóa bỏ hận thù hãy để cuộc sống ngập tràn tình yêu tình thương nhá <laughs> hãy để cuộc sống ngập tràn tình yêu tình thương tại sao yêu nhau lại không đến được với nhau <laughs> tại sao yêu nhau lại không đến được với nhau nhỉ à đây ôi có cái bờ này anh em ơi hay quá đang cần cái bờ ra cái bờ rồi ui rồi vừa lấy úp lồng mãi mới úp lồng được bây giờ có bờ rồi anh em ơi ngon rồi hay quá Vừa kịp ghép cái Blink luôn Ngon, tôi đợi mãi đấy nhá Tôi có cái nhẫn thông minh, tôi đợi mãi đấy Già viên ma lăng, không có viên ma lăng nào anh em ạ Rồi ok Hay quá Đồ rất đẹp ở đây rồi Tuyệt vời anh em ơi Rồi vào đây Rồi, rồi nó xô xuống Bình tĩnh bạn ơi, bình tĩnh bạn ơi Bình tĩnh bạn ơi Bình tĩnh Bình tĩnh được chưa Bình tĩnh được chưa Tại sao yêu nhau không đến được với nhau Ờ ui ôi Bùa hết cái lông rồi Hay quá Cứ ngồi trong này tĩnh tâm đi bạn ơi Thiền thiền thiền thiền thiền thiền Tập thiền đi Tập thiền Tập thiền tập thiền tập thiền, tập thiền. Ừ, tập tiền tập tiền đúng rồi tập tiền tập tiền đúng rồi tập tiền không nhấc tay lên được luôn tập tiền cứ đứng ở trong thiền ấy đứng im đứng im cho tôi đứng im cho tôi các bạn tập thiền đi hay quá anh em ơi <laughs> tuyệt vời tuyệt vời mẹ khan vẫn chưa lên được hai anh em ạ mẹ cay nhở nhắc lên được khan hai luôn thực ra là cái rau này có thể là tôi hoặc nó chết anh em ạ cứ ụp lồng chuẩn ấy thì là là các bạn cứ ngồi sát thủ ở trong thiền thôi thì là ok là sống còn nếu mà ụp lồng một phát ra ngoài lồng một cái là bọn này là như những cái con thú khát máu là nó chém kinh lắm ôi mẹ bây giờ chỉ có cầu trời hờ khấn phật cho nó ụp lồng chuẩn để các bạn thiền trong lồng thôi bay xuống ui mẹ bọn nó sồ ui rồi chết rồi tsunami à được được được được được được hay quá các bạn lại thiền rồi hay quá ui rồi thiên rồi thiên rồi thiên rồi tốt tốt tốt quy y cửa phật hay lắm <laughs> rồi rồi tất cả các bạn đều đứng ở trong lồng này thôi xong rồi bạn ơi tôi còn bốn con nữa cơ 10 máu lọt được không 10 máu lọt chết luôn không chết luôn không thôi chết rồi chắc chắn là chết rồi anh em ơi còn có 10 máu thì đỡ thì đéo nào được ờ trò chơi kết thúc trò chơi kết thúc hay quá ơ ờ, chưa kết thúc à ô, ô cái đéo đấy tại sao lại lên như này ui rồi ôi cho bọn nó thiền chưa đủ lại muốn bọn nó thiền tiếp à ô kìa cái gì đây, cái gì đây, cái gì đây, cái gì đây, cái đéo đấy cái đéo đấy ôi rồi ôi bác sĩ đọc từ trên bác sĩ còn quay lại thời gian như thế này thì vãi đái quá ui mẹ ơi tiền chưa đủ cho nó tiền tiếp rồi căng quá anh em ơi <laughs> dã dạ, man thật sự ui đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi ui tăng tốc tăng tốc tăng tốc tăng tốc tăng tốc tăng tốc vãi đài ôi tăng tốc xong xong xong <laughs> quá căng anh em ơi rồi ôi tất cả bọn assassin đều ở trong lồng và cứ thế đợi đến lượt mình thôi anh em ạ à. Anh em thấy bất ngờ chưa? vừa Flush trick Úi rồi vừa Flush trick Anh em không thể tin được đúng không? Anh em không thể đoán ra được đúng không? <laughs> Rất là cảm ơn các anh em đã theo dõi cái video clip này Nếu anh em thấy hay like cho tôi Anh em chưa đăng ký kênh có thể đăng ký kênh để xem các cái clip khác của tôi Và nếu còn thời gian anh em có thể chọn clip bên trái Để xem cái bộ siêu bí kỹ tam pháp sát long anh em nhá Một cái line up rất khỏe Trong cái thời điểm hiện tại mà anh em có thể chơi leo rank